Xin chào tất cả các bạn nhé Đây các bạn có thể thấy đây uh, ờ, Like của mình là 151 Nhưng mà thực sự là mình rất ít ít, ít đấy, đi tương tác Vậy làm thế nào để mà tương tác ít mà lại có nhiều like Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn một mẹo rất là nhỏ Đầu tiên các bạn vào cái Pioneer Index Đấy các bạn vào à, topic nhá Đây cái chủ đề đây các bạn uh, trả lời tất cố gắng là trả lời uh, tất cả chủ đề đây theo trả lời đúng đúng nội dung thì mới được nhiều like nhá các bạn chưa các bạn vào cứ chào hello các kiểu thì lại không không, không có kia đây các bạn có thể thấy này rất nhiều tương tác luôn đấy đây các bạn đây à, mình đánh một chữ gọi là ký giáp pinut được 5 like này thấy chưa đấy, các bạn có thể vào đây nhé các bạn không hiểu tiếng Anh ấy, thì các bạn à, copy cái đống này lại rồi các bạn à, vào một cái app gọi là t để dịch tiếng Anh rồi dịch văn bản này à, các bạn là uh, page play đây những nghi ngờ và câu hỏi về Pinot và công ước của, của Bi ở đấy các bạn à, đánh tiếng Việt vào xong rồi dịch tiếng Anh này à, à, là gì hả? đó ờ, tiếng việt sang anh này xong lại copy loại này Được chưa copy này rồi các bạn lại ra cái app này các bạn paste đây các bạn paste đấy nha, đấy các bạn đặt thế thôi rồi các bạn lại tiếp tục là như vậy uh, uh, các bạn là trả lời các uh, topic ở đây theo đúng nội dung thì mới được thì mới thì mình có like nhá rồi các bạn có thể vào đây tương tác với người Việt Nam ấy đây đấy nhưng mà người Việt Nam ít đi tương tác lắm các bạn này chả thấy thì chả thấy ai like gì cả đấy, rất là ít đúng không ạ rồi à, tạm biệt các bạn nha video này mình mình, mình chỉ nói vậy thôi